Đây, xin chào tất cả các à, anh chị và các bạn đã quay trở lại với à, video tiếp theo của kênh Bà Đồ Official Thì ở đây là một cái cuốn à, kinh, à, cuốn sách kinh Thì tuy nhiên đây là một cái cuốn trong tô người ta đã khô lại rồi Tuy nhiên các anh chị các bạn thấy là đây nè Tức là người ta sẽ khô ra, nó chia cái cuốn này ra thành 5 phần Và người ta sẽ may, may chỉ ha Người ta sẽ may chỉ lại Thì làm cái này thì đòi, đòi hỏi đây là may chỉ nè thì làm theo cách này đòi hỏi ờ, thì phô ờ, rất là làm xong rất là nhọc công à, thì um, nếu mà cái này ở số lượng lớn thì uh, gửi vào những cái công ty inoxet mình nên liên kết để người ta làm thì nó sẽ có cái máy khâu nó sẽ nhanh hơn còn cái này thì nó có nếu mà hữu ít á, nếu mà khách hàng muốn làm như thế này thì cái giá thành nó rất là cao tại vì công của mình làm rất là là nhiều là tốn thời gian nên cái đó giá thành rất là cao còn nếu mà tất cả các anh chị khi mà đóng á vậy à, khi mình đóng mình dây gáy á, thì nó sẽ đem ra cái hiện tượng tức là khi mà mình lật thì cái sách kinh người ta lật người ta người ta đọc nó, nó không được thẳng như, như thế này nè do đó là nó sẽ không làm được thì ở đó ở cái cuốn này mình sẽ uh, phô theo cái kiểu uh, sổ hộ khẩu thì photo sử dụng sổ hộ khẩu nó có cũng có hai dạng một dạng là có thể là chúng ta phô chụp theo đúng như kiểu hộ khẩu à, chúng ta chụp chúng ta lật cho nó hết thì thôi và cái thứ hai là chúng ta sẽ à, lấy một cái điểm tờ một cái điểm à, một cái khung chụp này thôi rồi sau đó nó máy nó xếp xếp lại giống như số hộ khẩu và ở video này mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị đây là cái cách của mình làm ha. còn nếu mà tất cả các anh chị nào mà có những kỹ thuật cao hơn hoặc là những có cách à, à, khô nhanh hơn đẹp hơn thì các anh chị hãy để dưới phần bình luận hoặc các anh chị ra những cái video để chia sẻ cho mọi người học hỏi ha còn đây là cái cách của mình làm là theo cái khả năng mình biết mình làm sao mình chia sẻ lại cho tất cả các anh chị ha rồi bây giờ nếu mà cái cách thứ nhất các anh chị làm mà photo sổ hộ khẩu á ha cái cách thứ nhất để các anh chị phô cái này giống như sổ hộ khẩu thì các anh chị vào trong cái double size series ha. các anh chị chọn vào trong cái phần à, series book sau đó các anh chị chọn vào book tức là sách này rồi các anh chị chọn vào hai size hai size manager đúng không rồi chúng ta sẽ chọn như thế này thì khi mà các anh chị chụp ờ, thì các anh chị đối với mà khi mà các anh chị chụp cái này là chúng ta à, chụp ở trên khổ giấy ngang thì giấy ngang thì đây là trong cái khung chụp của ta này đây nè trong khung chụp tức là từ đây từ đây đến đây là A5 là khung chụp của khổ giấy ngang tới đây ha giấy ngang tới đây đây là khung chụp của à, A5 ha đây các anh chị sẽ hình dung như thế này khi mà chụp này các anh chị để đầu tiên ha các anh chị chụp ở phần này rồi sau đó các anh chị lật lật thế này rồi các anh chị để để qua đây các anh chị chụp ha lật xuống chụp rồi sau đó các anh chị đưa qua đây các anh chị chụp đó là chụp theo cái cách theo sổ hộ khẩu mà mình à, đối với những cái cuốn sách mỏng thì mình sẽ chụp như thế đó thì nó mình nghĩ là nó sẽ à, tiện hơn cho tất cả các anh chị còn ở đây các anh chị sẽ biết là đây là cái cuốn sách rất là dày ha đây cuốn sách rất là dày thì à, nó tới à, một 152 trang mà nếu các anh chị chụp theo cuốn sổ hộ khẩu thì nó sẽ à, rất là mệt rất là mệt do đó nhiều lúc mà các anh chị không nhớ các anh chị lọc thì có thể là sự lúc nó quên nó sót trang do đó mình sẽ sử dụng cái cách thứ hai đây là cách thứ hai thì các anh chị sẽ vào trong cái uh, ờ, double size luôn ha, các anh chị cũng vào trong cái bút rồi các anh chị vào trong bút thì đây là các anh chị mình đây sẽ chọn một size thôi một size ra uh, mannequin ha đây mình chọn một size ra mannequin mình chọn vào đây rồi mình bấm ok ha mình bấm ok luôn đây mình chọn full size ở đây á, mình đang chọn là cổ A4 ngang thì do đó mình sẽ chọn ở cái khay lấy giấy chụp là khay 2 rồi về phần về phần à, đặt đặt cuốn sổ thì đây là cái cái cái tờ bì đầu tiên mà mình muốn chụp thì mình sẽ đưa nó vào trong đây thì các anh chị nên nhớ đây là trong cái khung nè khung A5 các anh chị thấy đây khung A5 chưa các anh chị thấy khung A5 đây thì nó sẽ đối chiếu xuống đây và nó đối chiếu ngang qua đây tại vì A4 thì mình sẽ chụp một nửa thì nó sẽ xếp một nửa thì A4 nó từ đây là đến đây là nó là khổ A4 ngang với ngang nè ha à, các anh chị hình dung còn đây là cây của AIA tự dọc ha các chị dùng vậy rồi sau đó chúng ta sẽ lật lật cái cái cái nắp này xuống và các anh chị bấm start à, bấm start rồi tiếp đến các anh chị lật ra các anh chị lật ra thế này nè rồi các anh chị cũng để ngay chỗ cái khung ban đầu luôn tức là cái khung làm việc của chúng ta là cái khung từ cái mép này đến cái mép này và chúng ta sẽ giới hạn trong cái khung đó thôi chúng ta không có đặt đặt lọt ra cái khung như thế này ha rồi sau đó chúng ta sẽ ấp xuống chúng ta lật cái thứ hai và cứ thế như vậy các anh chị sẽ lật cho hết cuốn sách luôn Đó. cứ cứ đặt cái cái vở A5 ngay trong cái vùng làm việc của chúng ta là chúng ta sẽ chụp cho nó hết Đấy. rất là mau rồi bây giờ sau khi mà chúng ta muốn kết thúc cái chương trình lệnh thì chúng ta nhấn enter sau khi mà các anh chị chụp ra rồi thì các anh chị sẽ gấp lại sách thì khi mà chụp như vậy thì nó sẽ ra cái dạng sách đóng ghim giữa thế này chồng mình mình sẽ đóng hai ghim giữa thế này mình làm cái bìa thì các anh chị sẽ đây sẽ thấy là cái trang một nè à, trang đầu tiên là trang 2 nè qua trang 3 trang 4 trang 5 ha tại cái này là mình đang kết thúc mình làm demo cho tất cả các anh chị nên mình chỉ chụp một vài trang thôi để tất cả các anh chị hình dung thì khi mà các anh chị cứ lọc như thế này nè lọc cho nó hết cái cuốn từ à, cái hết cái cuốn tài liệu này thì chúng ta bấm enter thì nó sẽ ra một cái cuốn à, đóng ghim giữa ha, từ cái cuốn này từ cái cuốn đó mình sẽ chuyển ra thành đóng ghim giữa cho khách hàng tại vì cái cuốn kinh là chúng ta nên nhớ là các anh chị nên lưu ý một số một số điều chúng ta chụp kinh là chúng ta phải chụp cho rõ ràng à, cái thứ hai là chúng ta chụp làm sao mà khi người ta lật ra ta đọc thì nó sẽ cái cuốn kinh nó sẽ dễ dàng lật chứ không lẽ cuốn kinh mà đọc ví dụ như người ta đang tụng kinh đi à mà các anh chị lật như vậy thì các anh chị nếu nó nó về thì nó sẽ đâu nó nó không có cái địa thế nào để giúp nó giữ cái cuốn sách cho người ta đọc cho nó chung trôi chảy hết do đó ha thì đây là cái cách của mình để mà làm ra một cuốn khi nhận photo uh, một cái cuốn kinh như thế này cho khách hàng để mình chuyển lại cái cuốn sách đóng kim giữa cho khách hàng để cho khách tài liệu chụp thì mình muốn chia sẻ tới ta mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị và các bạn nếu uh, các anh chị nào các bạn nào có những kỹ thuật cao hơn như nãy lúc đầu mình nói thì các anh chị hãy uh, để lại bình luận để cho mọi người cùng học hỏi ha. mục đích của chúng ta làm video ra mục đích của mình làm video ra là muốn chia sẻ những cái gì mình biết và muốn học lại những cái gì hay từ tất cả các anh chị ở đây không phải là mình uh, nói là mình là một trong những người nó như là sành sỏi chụp và vì mỗi người nó có mỗi cái cách chụp khác nhau làm sao cảm thấy cái thoải mái cho mình chụp và mình cảm thấy mình chụp cái đó nó vừa đẹp vừa ý của mình thì mình áp dụng và mình làm thì trên đây có nhiều cách để chụp à, nhưng mỗi người sẽ có một cái cách chụp khác nhau do đó là mình muốn à, tất cả các chi tiết để lại bình luận ở phía dưới để mọi người còn hỏi ha rồi video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc ha hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho tất cả các anh chị mới vào nghề có những cái cách xử lý tài liệu tốt hơn nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Badu Official hãy giúp mình đăng ký kênh để kênh này phát triển ha và đừng quên bấm like, share để cho mọi người cùng theo dõi và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau